Chúng ta cùng nhau vào ví dụ số 1. À, cho khối nón N có bán kính đáy bằng 3 à, và diện tích xung quanh bằng 15 pi. Thể tích V của khối nón N là bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn kết quả. Như vậy để tính thể tích của khối nón thì chúng ta phải nhớ công thức. Thể tích V bằng 1 phần 3 pi R bình phương nhân H. Ta phải tìm các thông số ra, đúng không? Bài toán cho này N R bằng bằng 3 rồi. Diện tích xung quanh bằng 15 pi thì ta khai thác cái dữ kiện kia trước nhé dưới xung quanh S xung quanh bằng 15 pi đó mà ta đã nhớ rằng công thức tính diện tích xung quanh à, bằng à, pi r l thì bằng 10 5 pi đó như vậy ta dễ dàng rút ra được bỏ hết cái thằng pi đi với r nhân n thì bằng 15 suy L em nhìn này bài toán cho R bằng 3 thì N sẽ bằng 15 chia 3 bằng 5 bây giờ để tính được thể tích ờ, thì ta phải cần tính được bán kính đáy và tính chiều cao đúng không bán kính đáy biết rồi bằng 3 rồi còn chiều cao chiều cao thì sẽ bằng nhớ là chúng ta nhớ là h bình phương sẽ bằng ờ, l bình phương trừ đi r bình phương như vậy Đấy, một cạnh bằng 3 một cạnh bằng 4 bằng 5 đúng không tam giác rất là đẹp rồi h sẽ bằng 4 cái này rất là đơn giản 4 thôi nhé không có đơn vị đúng không 4 được chưa như vậy V sẽ bằng 1 phần 3 pi r bình phương nhân với h đó 1 phần 3 pi r bình phương nhân h thay số vào 1 phần 3 em này pi này nhân với R bình phương là 3 bình phương bằng 9. Nào, H là là 4, như vậy sẽ bằng 12 pi. 12 pi. À, như vậy ở ví dụ 1 chúng ta sẽ chọn đáp án A, V bằng 12 pi.